Trong đêm tối đèn mờ, Berlun đang ngồi trong linh đường livestream bán hàng. Cậu nói đến khô cả cổ, không hề phát hiện quan tài phía sau thò ra một bàn tay. Người xem thấy vậy bền nhắc nhở cậu ta, có bàn tay từ quan tài thò ra. Đâu, bạn biết tôi sợ nên dọa tôi hả? Tôi đang trong đến thờ, tôi không sợ, đồ xấu xa. Ngay sau đó, từ quan tài lộ ra một bóng đen. Người xem vội vàng viết các kiểu bình luận, ác ma biến đi, tò mò thật đấy, Phật tổ bảo hộ, đại cát đại lợi. Berlun có ma cơ ba cả hộ thân, không hề biết sợ. Ngay trong đám tang, ai sợ nào, Cô xấu như vậy thì sợ gì? Ngay cả thứ trong quan tài cũng nghe không nổi nữa. Lần này, ngay cả bơ luôn cũng bị dọa sợ rồi. Nhưng để tài hát vậy cậu Tê cũng không muốn bỏ qua bèn gọi Buzz đến mở nắp quan tài ra. Nhưng bên trong không có gì. Vừa quay đầu lại, bơ luôn sợ hồn phi phách tán, chạy như bay ra khỏi linh đường. Bọn họ nói với tiểu hòa thượng chuyện này thì mới biết ngôi đền này bị nguyền rủa. Mấy năm trước có một người đàn ông tên Nát đến đây xuất gia, nhưng ngày hôm đó gió vô cùng to, thổi một tảng đá bay vào người khiến hắn ta chết ngay tại chỗ nguyện vọng trở thành khiến hắn trở thành quỷ hồn, giết chết bất cứ ai xuất ra ở đây. Vì thế, đầm người Berlin chính là mục tiêu của Nap. Nghe vậy, họ rất hối hận. Nếu không đi chuyến xe buýt đó thì mọi chuyện cũng không đến mức này. Tối hôm trước, cả đám gặp được một soái ca trên xe buýt liền đến gần nói chuyện. Thằng Năm, thì ra đó là bạn cấp 3 của họ Năm. Bọn họ ồn ào trên xe làm cho tài xế rất bực mình. Vừa định mắng người thì lại phát hiện họ không hề có đầu. Nhìn kỹ lại cũng không thấy đầu họ đâu cả, tài xế sợ quá ngất đi. Xe buýt đâm vào cột mốc, tên tóc dài chết ngay tại chỗ, ba người còn lại cũng bị thương. Sau đó, Cao Tăng đi qua nói họ gặp phải ác quỷ liền cho long bụng thân phủ. Phải đến ngôi đền ở Magia Tun thì mới qua được nạn này. Ba người nghe theo, cứ tưởng đã thoát được. Không ngờ, ngôi đền này mới là sự bắt đầu của mọi chuyện kinh khủng. Trong phòng xuất hiện một con rắn khiến mọi người rất sợ hãi. First, nếu mày có thể đuổi con rắn này đi, tao cho mày sờ tao. Thật á? First rất sợ nhưng vì được sờ năm liền cố chịu đến bắt con rắn. Đây không phải lần đầu phát sinh chuyện kỳ quái như vậy nữa. Lúc vừa vào ngôi đền, họ đã gặp phải thứ gì đó, Nong thảm nhất, khi cậu ta đang thu xếp đồ thì một bàn tay từ dưới rừng thò ra cướp đi bùa hộ thân. Lúc cậu ta đang nghi ngờ thì bàn tay đó lại để một bức tượng Bồ Tát lên bàn. Nong sợ hãi chạy ra ngoài thì lại gặp phải những hình ảnh ma quái trong nhà tang. Thanh âm không ngừng vang lên từ bên trong quan tài. Liên tiếp những sự việc khủng bố xảy ra khiến họ không dám ở lại nữa. Họ định chạy ra ngoài thì bị hòa thượng ở đây phát hiện. Phương trượng không vui, họ làm như vậy có thể sẽ khiến hung linh ở đây tức giận. Trước đó có một hòa thượng cũng nhìn thấy những chuyện kinh dị trong ngày xuống tóc. Sau đó liền bị hung linh treo cổ đến chết. Thi thể đang nằm trong nhà tang lễ chính là của anh ta. Câu chuyện ma quỷ này làm cho ba người sợ hết hồn. Vì không muốn bị hại như vậy, ba người đến đền thờ cúng bái. Lại thấy một người ăn mặc rách dưới đang ăn cắp đồ ở đây. bernun và các quan liền chạy đến ngăn bà ta lại. Cô không thể ăn cắp đồ ở đây đâu. Cô không thể làm như vậy. Nhưng người này vừa nhìn thấy Long liền sững sờ. Sau đó dần dần đến gần, nát, cứu tôi. Bà ta nhìn nhầm Long thành nát. May mà có một ông lão ngăn lại. Ba người không dám ở lại lâu, rón rén chạy đi. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đây, Ngày hỏa táng của hòa thượng xấu số, Long nhìn thấy một người đứng trong ngọn lửa, ngùn ngụt, nhưng ngay sau đó nó lại biến mất. Buổi tối, khi cậu ta dâng niệm kinh cũng nghe thấy những âm thanh lạ lùng. Long cứ nghĩ là do bọn bơ luôn dọa mình, sau đó mới phát hiện là do hòa thượng nhỏ tuổi làm. Trời ạ, à, cậu đến đây lúc nào vậy? Anh không thấy không thoải mái à? Vừa dứt lời, Long liền thấy một hộ thân siết chặt cổ, càng ngày càng chặt hơn, mà hòa thượng nhỏ tuổi lại biến thành hung linh. Ai muốn xuống tóc, ta liền giết người đó. Hung linh này chính là Nát, hắn ngụy trang thành hòa thượng để giết Long. Các bức tượng Phật cũng quay đầu lại xem Nong. Nong tỉnh lại nói với mọi người tối qua cậu bị ma nhập dọa mọi người hết hồn. Nhưng không chỉ một người bị ma nhập, Buzz ban đêm tỉnh rất thấy có người đang tắm. Cậu ta tưởng là Nong liền muốn đụng chạm vào người đang tắm. Có thể nhanh chút không? mình sợ quá. Buzz sợ qua quay người chạy liền đâm sầm vào cây. Tỉnh dậy liền thấy Nong trước mặt. Vì muốn xác định xem đây là ma hay người, Buzz yêu cầu chạm vào người Nong. Lúc hai người đang nói chuyện, Nat liền chú ý đến Balloon. Ai dám xuống tóc, ta liền giết người đó. Nếu không phải Nong và First đến kịp thì Nat đã treo cổ giết chết Berlun rồi. Berlun tức gật liền đến phá tan bàn thờ liền gặp lại người đàn bà ăn mặc rách dưới. Bà ta không ngăn được Berlun chỉ có thể ôm những mảnh vỡ gào khóc. Bà chính là mẹ của Nat. Bàn thờ và bùa hộ thân của Nong đều là di vật của Nat. Vì vậy bà ta mới có thể nhầm Nong thành Nat. Biết chân tướng, Berlun hối hận liền cùng mọi người sửa sang lại nơi này. Tối đó ba người cùng nhau vỗ tay vì mai chính là ngày xuống tóc. Chỉ tần trở thành hòa thượng liền không cần sợ Nat nữa. Nhưng tối nay Nat cũng hành động, Hắn thắt cổ hòa thượng nhỏ tuổi. Thực ra mục đích của hắn rất đơn giản, đó là có thể xuống tóc xuất ra Nong biết chuyện liền đàm phán với hắn. Chỉ cần hắn thả tiểu hòa thượng ra liền để hắn xuống tóc. Tiểu hòa thượng cầm iPad, màn hình là một vị đắc đạo cao tăng đang làm pháp. Xuất ra cần áo cà sa nhưng họ không biết áo của Nác ở đâu. Lúc này mẹ Nác mang áo cà sa đến. Khi nhìn thấy Nác, bà lập tức rớt nước mắt. Chỉ cần xuống tóc xuất ra Nác hoàn thành tâm nguyện là có thể rời đi. Nhưng lúc này màn hình nhấp này rồi đứt đường truyền. Đúng lúc quan trọng lại xảy ra chuyện, Nác rất tức giận lại muốn giết Nong may mà mẹ Nác khuyên ngăn. Xuất gia không quan trọng bằng việc con được giải thoát. Lời của bà làm Nác bình tĩnh lại, hắn nằm trên đùi mẹ như khi còn nhỏ, dần dần tan đi. Lúc này, tâm nguyện biến mất, linh hồn của hắn đã được giải thoát, mà ba người nong quyết định xuất gia thay Nác. Bọn họ hiểu được, mặc áo cà sa lên chỉ là một hình thức. Bất kể có phải hòa thượng hay không, tấm lòng hướng thiện mới là quan trọng nhất. Ngư xà quỷ thần rồi đều sẽ biết mất, tâm vô tạp niệm thì mới có thể phổ độ chúng sinh. Tôi là đậu đậu thối,